Dạ, yeah, uh, TV256 xin mến chào uh, quý khán thính giả của đài uh, truyền hình uh, TV256 à. Thì uh, trên màn ảnh đó quý anh chị em thấy đó là anh uh, Nguyễn Trường Chinh nha, là thân phụ của uh, tử tù uh, Nguyễn Văn Trưởng và chị uh, Nguyễn Thị Bích là vợ của anh Chinh cũng đang uh, có hiện diện trên màn ảnh thì hôm nay thì TV có một cuộc phỏng vấn ờ, rất là đặc biệt giữa thân phụ của với thân phụ của tử tù Nguyễn Văn Trưởng thì quý vị thì theo TV nghĩ thì ờ, cái cái vụ mà án mà tử tù Nguyễn Văn Trưởng đó là nổi tiếng <laughs> khắp thế giới rồi thành ra đó TV 256 cũng không cần phải trình bày những cái cái cái chi tiết của cái vụ án mạng thì hôm nay uh, xin uh, uh, anh Trinh uh, uh, và chị Bích đó có thể tự giới thiệu với mình anh Trinh giới thiệu trước đi mời anh Trinh nè dạ dạ uh, thưa uh, TV 256 tôi là Nguyễn Tử Trinh sinh năm 1945 số điện thoại 0326 627 673 ở thôn 1 Bình Dân Kim Thành Hải Dương là bố của tử tù Nguyễn Văn Trưởng và đây là bà Nguyễn Thị Bích là mẹ của tử tù Nguyễn Văn Trưởng Dạ yeah. Ờ, uh, TV cho quý anh chị em thấy đó là trên một cái trang nhà đó thì ờ, hiện tại giờ đó quý chị anh thấy cái hình đây là ông Nguyễn Văn Trưởng bên tay phải còn người vợ là uh, bên tay trái thì với một cái biểu ngữ là án oan à, con Nguyễn Thị Thanh Hải 8 tuổi à, Kim Thành Hải Dương kêu an cho cha là Nguyễn Văn Trưởng không giết người mà bị án oan tử hình à, khi bố cháu bị bắt cháu còn trong bụng mẹ thì quý anh chị em thấy hình ảnh ở trên uh, uh, Facebook của Xuân Diện Hán Nôm đó thì luật sư Lê Văn Hòa gửi một cái bức thư cho đồng chí gọi là Nguyễn Bá Thanh trưởng ban nội chính trung ương thì uh, uh, trên cái bức thư này thì TV ờ, công chiếu cho quý anh chị em thấy thì quý anh chị có thể tự đọc lấy rồi cái biết được cái câu chuyện nó xảy ra như thế nào thì bây giờ TV kéo cái bức thư này đó thì đến một cái hình của là uh, thân phụ của anh Nguyễn Văn Trưởng rồi là đưa ra cái biểu ngữ gọi là Hải cứu Nguyễn Văn Trưởng Kim Thành Hải Dương sắp chết oan Nguyễn Văn Trưởng không giết người bị án tử hình oan và cái điểm đặc biệt ở trong cái trang nhà này đó thì có cái áo cái áo của người tử tù Nguyễn Văn Trưởng gửi về cho cha của mình thì trong đó thì TV xin đọc chút xíu cho quý anh chị em hiểu rõ. Gạt nước mắt, ông Trinh cho phóng viên báo người đưa tin hay. Tôi đã giữ chiếc áo có bức thư kêu an cho con tôi. Tôi dùng tâm thiêu trên đây được gần 5 năm. Phải là chỗ tin tưởng lắm tôi mới giao cho bức thư này. Bởi nó là lá đơn cuối cùng do con tôi kêu cứu cho nỗi oan ức của nó tại vụ án mạng trên. Ông Trinh cho biết thêm, nội dung bức thư được thiêu khóa khá nguệt ngoạc, nhưng ông Trinh đọc khá chi tiết cho chúng tôi. Án oan ôm hận nhờ chính phủ, giải oan hận này cho dân đen. Tấm lòng trong sạch thiên địa biết, trả lại công bằng cho dân thương sao để quan sai hành hạ dân luật pháp Việt Nam là rất đúng đừng để oan sai giáng hạ cho dân lành à, thì à, qua một cái bài báo đó là trên đường đi tìm công lý thì kỳ án ở Hải Phòng chấn động diệt một tử tù dùng tấm thiêu đơn kêu oan lên áo trước lúc bị kết án đó báo chí đăng tải như vậy và cái hình cái áo này như vậy và kế tiếp đến chúng ta thấy đây là một bức tâm thư gọi là viết bằng máu gọi là huyết thư kêu oan kính gửi chủ tịch nước Việt Nam tôi là Nguyễn Trinh sinh năm 1954 Đúng không? đại khái là như vậy kêu oan cho con của mình gửi cho chủ tịch, chủ tịch nước người cha cắt tay lấy máu viết đơn kêu cứu cho con gửi chủ tịch nước đó quý anh chị em thấy đó là những cái mà bằng chứng cho thấy rằng là người thân phụ của anh Nguyễn Văn Trưởng biết được rằng là mình con mình là vô tội thành ra đó uh, qua cuộc phỏng vấn này TV thấy rất là mình phải cần mình phải làm một cuộc mà minh oan cho anh Nguyễn Văn Trưởng à, ờ, TV muốn hỏi anh anh Nguyễn Văn Trưởng anh có uh, lý do nào để mà uh, nghĩ rằng là uh, anh Nguyễn Văn Trưởng vô tội không à? Dạ thưa uh, TV 256 uh, tôi khẳng định con tôi vô tội với một lý do sau đây một là à, thời điểm xảy ra vụ án là 21 giờ tối 14 tháng 7 năm 2007 tại đảo Đình Đường, xuyên đảo Đình Vũ Hải Phòng. Cùng thời điểm đó là con trai tôi Nguyễn Văn Trưởng đang có mặt ở thôn Tân Tạo, xã Bình Dân, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương, cách nơi xảy ra vụ án gần 40 km rất nhiều người biết ạ và làm chứng cho cháu ạ trong trong đó là bao nhiêu người biết là, là cháu đang có mặt ở cách xa 40 km thưa ờ, anh Trinh bao nhiêu người biết điều dạ, đó thưa thưa TV 256 à, lý do thứ hai là con tôi đi làm ở Hải Phòng tối thứ bảy hàng tuần là phải về nhà đó là quy luật ít khi bất gì bất gì bất gì nếu có việc cấp ở lại thì cháu phải xin phép từ trước còn đi làm từ thứ hai đến chiều thứ bảy là về nhưng hôm nay cháu về nhà thì vào khoảng 20 giờ thì học xe là cùng là tối thứ bảy đến 14 tháng 7 còn lúc xảy ra vụ án thời điểm xảy ra vụ án là cháu đang ở nhà anh Trần Quang Tuất ở thôn Tân Tạo xã Bình Dân Ờ, là bản thân của trưởng thì thời điểm đó là 9 uh, ờ, là 21 giờ 15 phút là có vợ chồng anh Tuất anh chị ca, uh, à, anh trai chị dâu anh Tuất và bố mẹ anh Tuất đó là 6 người chứng kiến tại thời điểm là 21 giờ 15 phút là trưởng có mặt ở ngay tại địa điểm khu dân đảo xã Bình Dân, Kim Thành, Hải Dương sáu người đó chứng kiến đó họ có họ có chấp nhận là họ uh, cũng như là ký tên để mà chứng nhận rằng uh, uh, anh trưởng đang có mặt ở đó không thưa như họ có đồng ý như vậy không thưa anh Trinh dạ thưa anh Linh là à, anh Trần Quang Tấp là chủ nhà ở đấy rồi anh là bạn của trưởng mà anh ấy có làm cho một cái đơn xác nhận giờ chúng xác nhận lắm cái đơn xác nhận của anh Trần Quang Vất là gửi xuống cho công an thành phố Hải Phòng vào ngày 11 tháng 8 năm 2007 thì thời điểm lúc đấy là gọi tất triệu tập công an triệu tập tất cả là bốn người yeah. bà Nguyễn Thị Bích à, anh Trần Quang Tuất và cô Mến bà Nhiễu thì tất cả xuống đều bị ép cung riêng anh Trần Quang Tuất là bị đánh nhiều vào đầu Trời đấm vào ngực thích tay vào ghế bắt phải biết là không nhớ nhầm ngày thì được về nếu không nhớ nhầm ngày là không được về thành thử cuối cùng là anh Trần Quang tất phải biết là đến lúc 17 giờ mới biết là nhớ nhầm ngày thì công an cho mình nhưng mà sau đó 3 ngày thì anh ờ, lúc đó về lại cả trình bày với tôi luôn thì tôi bảo tôi thấy đó là nó đánh ép cung thì con phải chịu thôi nhưng mà con cứ viết lại đơn cho, cho, cho bác thì sau 3 ngày sau thì anh viết tiếp một cái đơn khác cũng như nội dung đơn từ ban đầu là xác nhận là Nguyễn Văn Trưởng có mặt tại nhà tôi là 21 giờ ngày đêm 14 tháng 7 năm 2007 còn trước và sau đó tôi cũng biết đấy. thế thì anh em mang xuống rồi hôm đấy là tôi có thuê luật sư và anh Trần Công Tuấn là cầm cái đơn nó không đạt cho công an nhưng mà cái đơn đó là không có trong công an nó, nó chỉ lấy cái đơn đầu tiên ép cung của anh ta thôi Dạ thưa có một cái chi tiết nữa đó là mà thời điểm đó là thời điểm mà mà ông đó là uh, trưởng đồn công an lúc đó là ông Dương Tự Trọng phải phải ông uh, ờ, anh Trinh Dương Tự Trọng đó là cái người trưởng đồn công an lúc đó là đại tá Dương Tự Dương Tự Trọng đó là coi như là anh ruột của uh, Dương Chí Dũng mà bị bắt á anh anh anh có hiểu về cái vấn đề đó không thưa anh? Dạ thưa anh Linh là trước từ tạo thời điểm đó là thượng tá uh, ờ, trưởng phòng điều tra là người đứng ra ký lệnh bắt Nguyễn Trọng Đoàn và bắt Nguyễn Văn Trưởng mà Dương Tử Trọng là em của Dương Chi Trúc em con của, của Dương Chi Trúc Dương Văn Thụ Dương Văn Thụ trước là công an thành phố Hải Phòng còn dạ. Dương Chi Trúc là trong vụ VNI và VNC bị dạ. bắt và bị giết trong tù rồi còn Dương Tử Trọng lúc bị bắt là phó giám đốc công an thành phố Hải Phòng yeah. Dạ thì TV nghĩ cái vụ án này làm như là nó có liên quan đến cái cái cái ông mà Dương Dương Tự Trọng đó thượng tá Dương Tự Tự Trọng đó nó có liên quan như thế nào đó thành ra nó có vấn đề mà ép cung rồi là bắt bắt nhận tội rồi cái việc mà ép cung bắt nhận tội á, thì nó, nó vô cùng nó, nó vô lý cho cái cái cái xã hội mà văn minh ngày nay cả thế giới người ta không chấp nhận điều đó đâu ờ, anh Trinh mình thấy dạ, cái việc vâng mà bắt bắt ép cung là mình thấy rất là vô lý mình phẫn nộ đó phẫn nộ những việc ép cung mà khi mà anh nói là những người mà họ làm chứng như vậy mà họ bị ép cung như vậy mình thấy cái cái cái xã hội quá là thối nát luôn quá là độc ác luôn dạ yeah. uh, thưa chị Bích uh, thì ờ, TV256 là biết ờ, chị là nuôi nấng con là từ còn nhỏ thì xin cho chị biết cái cảm tưởng cái, cái suy nghĩ của chị khi mà uh, chị nuôi uh, nuôi cháu trưởng mà từ lúc đến trưởng thành đó thì chị kể sơ qua về cái vấn đề anh trưởng những cái gì mà mà tốt mà anh trưởng đã làm hoặc là những điều gì mà anh xấu mà chị đã nhận xét thấy về anh trưởng dạ thưa ờ, ngài ngài sáu ờ, HTV dạ à, à, tôi là Nguyễn Thị Bích là mẹ của Nguyễn Văn Trưởng yeah. Dạ. tôi vâng tôi đã nuôi trưởng từ lúc bé là trưởng rất khôn ngoan yeah. và mạnh khỏe và đi lúc bé thì cháu đi học thì được nhiều các bạn thầy cô giáo yêu quý thì cháu học hết cấp 2 thì bởi vì gia đình là rất hoàn cảnh nên là cháu phải đi làm sớm thì cô giáo cứ bảo uh, là cho cháu đi học cháu học được nhưng mà tôi thì lại gia đình hoàn cảnh khó khăn mà thì cháu đi làm ngày cháu uh, đi làm ở dưới công ty đại phát ở dưới phòng đấy yeah. thì cháu vâng thì cháu lại ờ, đi làm thì hôm ấy xảy ra vụ án thì cháu lại hôm mấy là tối thứ bảy yeah. thì cháu về, về nhà từ chiều tối thì xe máy hỏng dọc đường thì cháu lại về cùng với một người bạn nữa tên là Trịnh Xuân Trường yeah. là hai người cùng về từ chiều thứ bảy à, thì là tối thứ bảy năm 2007 đấy yeah. thế thì cháu về thì cháu lại à, đi chơi với lại nhà các bạn cháu về nhà cháu để túi để đồ nhà xong cháu đi chơi nhà mấy các bạn học của cháu yeah. Dạ. thì khi ờ, mà xảy ra vụ án thì chúng tôi cũng không không nhớ được ra là uh, không một tháng sau thì họ mới bắt thì chúng tôi cũng không biết yeah. Dạ. thế nên uh, khi mà chúng tôi mới đầu mới hỏi bạn của trưởng là về cùng cái tối hôm mật hôm đó đấy yeah. Dạ. thế là đi chơi với nhà ai thế là bạn trưởng mới dẫn đi những cái nhà đó họ mới xác nhận cho cháu yeah. chúng tôi mới mới nhớ ra chứ nếu như mà cháu không về hôm đó thì chúng tôi cũng không nhớ ra là như thế nào mà cũng không biết được mà kêu oan cho cháu bởi vì thực tế là như thế nên là chúng tôi mới kêu oan được thì, ờ, xuống thì à, chúng tôi mới biết là con tôi bị oan chúng tôi mới làm đơn ra xã xác nhận để cho con trai thứ hai tôi là Nguyễn Trọng Đoàn yeah. Dạ. cháu cầm đơn xuống nộp để báo với công an là là ừ, con tôi nó ở nhà nó không biết gì vụ án ấy cả yeah. nhưng mà lại cháu lại bị bắt bị bắt luôn là Nguyễn Trọng Đoàn Trời lại nói là làm nhân chứng giả và cháu lại bị xử án tù mất 2 năm và thế là hiện nay cháu cháu Nguyễn Trọng Đoàn đi tù 2 năm về rồi thì bây giờ cháu lại bị mắc cái căn bệnh ung thư xương nên là hiện nay là gia đình chúng tôi là là rất đau đau và vì vì lo cho cháu văn trưởng nguyễn văn trưởng bây giờ lại đến nguyễn trọng vàng cháu này bị ung thư thường cánh tay bị cắt cụt một cánh tay bây giờ cháu lại bị ờ, chạy đầu phổi nên là gia đình chúng tôi là bây giờ không không biết làm thế nào để cứu hai hai cháu nên là nhờ cộng đồng mạng tất cả trên cả nước hãy uh, lên tiếng và giúp đỡ hai con tôi tôi xin cảm ơn ạ thưa thưa chị Bích ờ, chị có ờ, chị có nghe kể mà anh Đoàn và anh trưởng ở trong tù bị tra tấn như thế nào không thưa chị hai người đó có thể ừ. kể cho chị nghe về cái vấn đề bị tra tấn trong tù không chị kể cho quý khán thính giả sự thật đi con tôi là Nguyễn Văn Trưởng thì cháu viết thư ra là cháu bị tra tấn cực kỳ là, là dã man cực kỳ dã man và cháu à, bị uh, à, cháu chia hai cánh tay lên và đánh đập đánh đập cháu gọi là cứ ngất lên ngất xuống xong họ lại té nước vào người xong rồi lại mồm cháu kêu la hét là cháu không có tội thì thì lại lấy cái đôi cái đôi tất quần của người ta đi tất áo là nhét vào mồm mà nó không cho kêu và uh, ờ, cháu coi như là cứ bị ngất lên nước xuống như thế mà đánh đập cháu là máu tiếng là tung té ra rồi cháu đái là ra máu nữa thì phát nước rồi đói không cho cháu không ăn gì thì ngạt cháu viết thư ra và cũng nói với gia đình như vậy và cháu cũng viết trọng đoàn cũng thế khi mà cháu bị bắt rồi thì ra hai anh em mỗi người mỗi nơi thì cũng cũng nói là à, ờ, mày nhìn cái cái chỗ của anh mày kia máu vẫn còn dính ở tường kia tao đánh anh mày thế nên là mày phải phải khai ra à, như thế là không phải tao đánh cũng như anh mày thì nó bắt là phải biết anh mày là Nguyễn Văn Trưởng là sáng chủ nhật về chứ không được biết là Nguyễn Văn Trưởng về từ chiều tối thứ bảy phải bắt biết như thế thì tao thả mày về với gia đình thế là con trai thứ hai tôi cũng nghĩ là như vậy thế nên là cũng tiếp theo công an ở phòng để về để đi cứu anh nhưng mà không ngờ công an hải phòng là chỉ có lừa lừa con trai thứ hai tôi như vậy thôi chứ nó không thả cho về và phải tù mất mất hai năm À, tôi uh, xin bổ sung thêm về cái tội ác của cộng sản đánh Đâu, không thể à. nào mà TV sáu hải ngoại mà tin tưởng vào những cái điều mà kinh hoàng như thế tra tấn trong khi một cái tên mà chủ tịch nước mà Trương Tấn Sang đó đã ký về cái công ước chống tra tấn là ừ. họ chống lại cái việc tra tấn như vậy mà bây giờ họ để những người công an đó tra tấn những người dân như vậy đó thì chúng ta có thể chấp nhận được hay không xin ờ, xin anh anh, anh Trinh lên tiếng thêm à, thưa uh, anh Linh và cộng đồng mạng và trên toàn thế giới Ờ, cái tội ác của Dương Tự Trọng, Đại tá Dương Tự Trọng khói bắc thể công an thành phố Hải Phòng tôi đã tố cáo nhiều nơi và rất là cái đơn tố cáo của tôi đây là đã gửi đi từ năm 2012 thì uh, tội ác của nó là gồm thế này ở trong lúc gặp trưởng để hỏi thì nó chỉ nói vắn tắt thôi hoặc là nó viết tờ đấy để thì trước mặt mình thì mình đặt xong rồi nó bo lại nó nhai vào một luôn không thì công an họ thu mất thì nó vì tôi hỏi rất cặn kẽ là ta tới thế nào mà con là một thanh niên một người có trí khí mà không chịu nổi cái đòn để mà khai ra sự thật thì nó nó một câu là không khai cũng chết mà thôi thì khai ra để sống để khi lúc ra tòa để cãi thì cháu con nói như này lý do con bị khai là con đưa lên đánh ở, ở dưới hải phòng và đưa lên trại kế bắc giang cái cái cái cái, cái tài kế nói với anh biết là và cộng đồng mạng biết cái tài cái tài kế ở bắc giang là nó cũng giam nguyễn thanh trấn và hàn đức long ở đấy mà nó ép cung theo trưởng thì con tôi là mới bắt trưởng là lúc bị bắt vào là ngày thứ ba là cháu bị đánh học máu và máu mới đầy người mà nó là bảy sáu ký mà sau đánh đến khi ra tòa là chỉ còn có bốn khoảng trên dưới bốn mươi ký đó nó đứng không vững đoàn vẫn không vững mà thằng trưởng nó không vững thì lý do đánh cái này nó dùng khóa số tám nó xích hai tay sau lưng nó treo ngược lên xà nhà trời đất ơi cách ngón chân cái cách có ba phân thôi tức là chân không chạm đất yeah. Dạ. bắt đầu nó cởi chuồng ra à, cái thời điểm đó là tháng bảy à, nó bật máy lạnh xong nó đánh nó dội nước nó đánh ngất cái nó dội nước nó đánh như vậy dùng cà lê và cái thước lim cà lê nó gõ vào đầu mũi mắt cá chân và dùng cái cái kim tiêm đó thì sẽ đánh kim tiêm đó nó cầm nó đâm vào một phần tình dục Trời và à, nó đâm vào một phần tình dục nó bóp rồi nó đâm đấy rồi nó dùng cái cái hình thức là dùng hai cái bút bi cái bút nó kẹp vào đây này yeah. Dạ. cái viết á nó yeah. Dạ. kẹp vào khe hai bên hai công an lập bóp thật mạnh bàn tay này yeah. Dạ. ở dưới một phần sinh dục kéo quạt dạng chân ra nó mình uh, đốt lửa ở giữa bộ phận kỹ thuật cho lắm thế là buộc phải sai cái hình thức thứ hai nữa là nó nó nó nó bắt con nó ngồi giữ cố định vào cái nền nhà dùng cái ghế đậu thì ghế ba lan cong đó ghế gỗ đó mà cái đầu ghế chân ghế nó mất nhọn rồi cứ để vào ngón chân cái cái thằng công an nó ngồi lên cái ghế đấy ngược lại lên ờ, trưởng nó ngồi xuống dần dần dần dần nó hỏi có khai không có nhận không trưởng cháu nó bảo là uốn tận óc mua uốn không thể chịu được không thể chịu thấu được đấy lúc nó đâm vào giá nó bóp giá rồi đấy nó, nó, nó dùng kim nó đâm vào giá cũng uống không thể chịu được buộc phải sai mà kêu khóc nhiều thì nó vơ một đôi tắc ở dưới đôi đôi đôi đôi đôi tắc ở dưới nền nhà chính đầy máu và nước tiểu của phân nó nhét vào mồm nó không cho kêu Chứ... khát nước thì mua lấy cái cọ cái, cái ly nhỏ đó nó cầm nó nó, nó đổ trước mặt trưởng này này để cho trưởng thèm mà nó không ba bốn ngày không tông nữa khi biết trưởng khát quá rồi mình lè lưỡi ra thì nó cho một hai giọt trong lưỡi không còn thằng nào đổ hết ra ngoài nó man rộng và đáng nhất là như thế không thể tưởng tượng được không thể tưởng tượng không thể tôi nghĩ là không thể nghĩ ra là nó dùng những cái trò độc ác dã man như vậy để nuôi ta chăn con thôi mà một người thanh niên 76 kg không chịu được cho nên là 76 kg mà còn 76 kg mà còn chỉ có 40 kg thôi dạ mà bây giờ TV xin muốn hỏi anh anh Trinh ở ngoài đề một tí xíu qua cái vụ mà uh, ông Lê Đình Kình mà bị giết đó thì anh nghĩ rằng có cái sự tra tấn không sự tra tấn mà bốn à. người bốn người mà bị bắt đó TV thấy mà uh, hình ảnh TV ra đưa ra là có mặt bị đánh bị gì tùm lum ấy. anh anh anh Trinh có nghĩ rằng đó là sự tra tấn không có thể có không? thưa ông à, à, và thưa cả tất cả cộng đồng mạng vụ của đồng tâm là một vụ hiện nay xót xa cho tân loan việt nam chúng tôi à, hiện nay chúng tôi mấy ngày nay chúng tôi cũng đi đi cũng được để đồng hành với dân nhân đồng tâm thực tình mà nói à, ờ, cụ lê đình kình là trước lúc chết đã bị đánh bầm lưng bắn gãy xương bay mất xương bắn trẻ yeah. rồi khi cuối cùng nó bị bắn đến vào tim và thấy chưa chết hẳn nó không tin chắc là cụ đã chết bụng nó phải bắn hai phát vào đầu bắn vào tim được phát đạn bắn gần nhất tôi là một người lính cũng biết thì thì biết đạn đó với đạn súng ngắn còn viên đạn bắn vào đầu mối chắc là viên đạn phải viên đạn AK cũng bắn rất là gần AK 47 đó yeah. thì rất là cần bị phá hết cả cái bánh chè của cụ kình khi mà nhìn tấm hình cụ kình lúc thì, thì chân nó lắc lưng mà một tí thì ra dính vào thì, thì, thì chân vào lòi ống chưa áo ra thì tôi mình hiểu ra là luôn dùng cái đạn của AK 47 bắn xuống người dùng súng ngắn là bắn một nhân cụ kình trước thì mức độ ta tấn trả man cộng sản nếu các ông đã biết rồi thì nó cực kỳ tàn bạo còn các con cháu của kình lúc ra cái phỏng vấn đưa lên mạng xã hội ở bên tài tiếng nói Việt Nam đó để nó lừa mình cái mặt là nhân bị thôi đánh, bị còn đủ mặt mũi mặt thâm tím mũi vẫn còn vết thương mà chắc là nó phải đe dọa thế nào đó họ mới nói như vậy chứ còn trước lúc đưa ra đó là phải ép cũng cực kỳ man rợ rồi tức là họ muốn sống để tồn tại tức là họ ý chí của họ là phải tồn tại để nói được thực phải phải sống mà không nói thì nó sẽ đánh chết mà bọn chúng nó thừa sức là đánh chết nó đánh chết không tội vạ gì cả thành thử là uh, thưa cộng đồng mạng là việc đánh chết người trong đồn công an là chuyện bình thường của việt nam không ai kêu ca không ai ca từ bởi vì con đó... mình cũng kêu ngoài mặt kêu rằng thành thử là những người con người cháu của mình biết như vậy thì họ cũng nắm chắc họ xác định trước rồi là biết là ta sẽ trả ban buộc phải nói sai sự thật để giữ cái mạng sống thôi kiến thức nó ra để phòng để, để nó hỏi công là, ờ, là dàn nhưng đấy là nó đã đã tấn đã ma rồi mặt mũi sưng mũi rồi bầm tím rồi tay sát mặt mũi rồi đó là phần mặt thôi nhé còn phần ở dưới dùng ống chân bánh trương ống trước ống và các cái mắt cá chân và đầu đuôi chắc nó đánh cái xe tôi hết rồi là, là đánh dừng từ hết trương nó mới như thế đó là một hình thức ta tấn cứng không ai thấy đâu anh anh anh trinh biết rằng là cái tin tức ở trong cái những tờ báo của cộng sản đó mà TV256 từng đọc qua đó thì nó nói trong vòng 3 năm mà có 262 người chết ở trong đồn công an à, anh biết anh anh có đọc tin đó không 262 người chết trong đồn công an trong vòng 3 năm đấy là cái cái báo cáo trước dạ báo cáo trước đó từ năm, 2014, năm 2014 đến 2000 2011 à, đến 2014 đến năm 2016 là có 260 người chết trong đồn công an dạ, đúng còn rồi. thực tế của nó chết còn nhiều nữa và vì sau này còn chết nhiều vụ nữa ví dụ vụ Long An ờ, vụ ờ, Thạch Thất yeah. Dạ. Ờ, nhiều vụ lắm chết xong nó bảo là tự lấy dao cắt này yeah. Dạ. rồi tự cắt cổ này rồi tự <laughs> lấy cái chun còn thắt cổ này rồi tự lấy dao dọc giấy cắt này dọc giấy làm sao mà cắt cổ mình ừ. được <laughs> và cho nên là cái cái đã dối trá tổng thống triệu có đông quân bất bất cũ là đừng nghe những gì cộng sản nói hãy nhìn những việc chúng nó làm yeah. Dạ. một cái chế độ mang rợ như vậy mà hồi nào tới giờ đó anh Trinh biết rằng là biết bao nhiêu là bản án oan không anh Trinh có thể kể cho quý anh chị em khán giả nghe rồi là anh Trinh biết bao nhiêu án oan mà ờ, anh Trinh từng đọc trên báo của Cộng sản? Dạ thưa à, anh Linh và cộng đồng mạng là à, trên toàn thế giới cái án oan thì thực sự là nó bề nổi lên báo là bề nổi rồi còn đằng sau nó rất là nhiều nhưng tôi vẫn tố cáo là không phải mình Nguyễn Văn Trường Hồ Chí Hải Lê Văn Mạnh à, là những án oan mà đằng sau đó còn hàng trăm vụ án oan khai thác vị oan tôi ví dụ như năm tôi đi thăm con tôi ở hải phòng cùng án tử hình là có bốn năm người nhưng bị tử hình năm 2011 và trong một năm 2011 năm đầu năm 2012 là bắn một vụ ở Thủy Nguyên là rõ ràng là người đó là không phạm tội đến phải chết nhưng vì không có tiền phải tưởng là người có tiền họ đúng thì buộc cái người ơ vua lên đầu buộc phải xử bắn thì uh, tôi xuống đấy là bắn ở tại núi Hoa Hải Phòng bắn xong thì gia đình có vào uh, ờ, rút tiền cho nghĩa tang liệt sĩ đó ông thì, thì nghĩa tang đó để thay quần áo cho con ờ, đổi lại quần áo cho con rồi ờ, xây dùng quanh bê tông cho con là mất 800 nghìn thì những người đó là toàn bị bắn oan thôi quan ví dụ cái vụ đông cây xăng đông á hải phòng thế thì người ở vua cầm cái, cái bóng đèn này chạy theo uh, đánh người thì cũng chỉ biết là chạy chạy theo đâu ở thôi còn con của một người mẹ đơn thân không có chồng hai mẹ con lúc bắn qua cái thằng người ta người, người con đó là để mà uh, mà rồi rồi bán xe cho kẻ khác hoặc cái vụ là con của bà bán rủ ra ở chợ đấy cũng vậy thì ngồi sau à, ngồi trước chạy xe còn thằng đằng sau là nó có tù mình rồi nó bắn chết thằng của bà thế là người mình cầm lái là nó chỉ, nhớ chỉ nhớ chở xe đi thôi nó không biết là chở đi đâu đâu chứ là nó bỏ đến đây chừng là đi từ vòng lại vòng lại thì cứ vòng lại thôi thế nó bắn chết thằng công an thế là người chở xe người người bắn không sao cả yeah. nhưng một người chở là bị bị ngoại đó yeah. nhưng vụ án oan đó người ta không kêu được và chúng tôi cũng là cũng tôi cũng tư vấn cho người ta nhưng người ta sợ vì bị công an đe dọa và công an vừa đe dọa vừa linh cơ nhưng bảo cứ ờ, không phải làm đơn kêu an đâu cứ cải tạo tố thì nó cho xuống trung thân nó cho xuống trung thân đừng một kêu kêu là càng nặng tội ra không được xuống trung thân đâu thế dân cũng kêu gì đâu thế là cách vài tháng sau nó bò nó chết luôn cái phim là ngửa ra đâu bố mẹ mình, mình giật mình bảo đấy nó bảo đi kêu đi cũng kêu là nó ban oan con mình đấy nhiều án oan sau Nguyễn Văn Trưởng, Hồ Chí Hải và Lê Văn Mạnh vẫn còn hàng trăm vụ án oan đấy vì mà trớ trêu thay đó nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đó, lại là chủ tịch của quỹ ban liên à, quỹ ban nhân quyền quốc tế đó thưa anh Trinh anh có biết điều đó chủ tịch quỹ ban nhân quyền quốc tế ở hội đại hội đồng liên hiệp quốc đó. Dạ, chủ tịch đó, đó chủ tịch quỹ dạ. ban nhân quyền đó mà bây giờ dạ. cái nước mình đó đầy đủ những cái oan sai những cái điều mà tra tấn tàn nhẫn như vậy mà làm sao là có cái, cái nhân quyền cái nhân quyền ở đâu nếu mà cái đất nước mà có nhân quyền đâu có thể nào mà tra tấn mà hành hạ người ta tàn nhẫn như vậy được mà trớ trêu lại làm chủ tịch quỹ quỹ hội nhân quyền quốc tế đau đớn cho cái đất nước mình vậy thế nào dạ thưa anh ờ, thưa anh, anh dạ. đồng mạng cái um, cộng sản này thì chế độ cộng sản của Việt Nam họ bị dân rất là bị về ờ, quốc tế rất là tốt vì uh, những cái uh, điều luật ví dụ là ờ, cái hiến pháp và cái luật à, à, công an rồi luật bố tố tụng hình sự rồi luật khiếu nại tố cáo nó rất đầy đủ mà nó cũng tương đối là chuẩn chuẩn mực đó là chỉ để lừa bịp dư luận quốc tế và lừa nhân dân chứ nó cũng theo một điều luật nào cả nó nói nói rõ cho các cộng đồng mạng biết là luật là của nó mà nó là luật mà luật là của nó tôi vẫn nói gì vì tôi vẫn đi trước mặt công an Tùng nói luật là của các anh mà các người là người ta rồi vì đây như hiện nay này, này chúng tôi bị gác từ hôm mùng ba mà vụ của kinh xảy ra là hôm mùng chín chúng tôi bị phá nứt bị gác từ hôm mùng ba đến hôm 13 vừa rồi thì tôi lên đây lên lên ngôi thành nghiệp đây để đi kêu an con tôi cũng bị gác ở tại đây chỗ trên trên luôn không đi đâu được nữa đến 14 thì mới được thì ngày hôm kia lại bị gác tiếp ngày hôm nay lại gác tiếp đó nó cứ gác không cho nhân nó đi đó. còn đi ra thì nó vẫn bắt rồi là điều hai ba hiếm pháp nước cộng hòa xã hội việt nam là đi đâu ở đâu là quyền bất khả xâm phạm của công dân nó nói là, là hiến pháp nhưng mà nó trả đạp nó tỉa đến hiến pháp đó là đó là, là bản chất của người cộng sản việt nam nó như vậy Trong họ nói một đường họ làm một nẻo trong hiến pháp đó nó có điều 25 là cái điều người dân được quyền hội họp biểu tình mà rốt cuộc nó đâu dạ. có thi hành đâu dạ mà điều 25 nói đó là được à, hội họp được biểu tình à, được ngôn luận tự do ngôn à, luận được tự do báo chí nhưng mà đấy vừa rồi nhà báo Nguyễn Chí Dũng cũng bị bắt rồi tức là yeah. Dạ. chủ tịch nhà báo Nguyễn Chí Dũng bị bắt rồi giờ nên là không còn gì phải một cái gì hết ạ tức là nó giả dối đủ mọi cách luôn anh phạm mà... chí dũng anh đâu có anh là tờ báo tôi, anh chỉ có bài viết anh, anh thôi làm sao mà nói có quyền tự do ngôn luận chỗ nào mà người ta viết bài là bị bắt thành ra rất là vô lý mình mình nghĩ đó trước sau cái đất nước mình cũng thôi thay phải thay đổi thôi anh Trinh không có thể nào dạ. mà thế giới mà chấp nhận được một cái tình trạng mà cái vấn đề mà tra tấn như vậy đó nó kinh hoàng lắm mình thấy nó ghê gớm mình mình tóm lợm cái chế độ luôn vậy đó mà bắt buộc nó phải thay đổi thôi trước cái sức ép của quốc tế thì nó phải thay đổi và người dân người ta đứng nó lên khắp nơi hết mà bây giờ nó hơi ngoài đời một tí xíu thì vì muốn muốn hỏi anh là cái tên mà Hoàng Duy Hùng đó ảnh nói là những người dân oan đó đó là những người gọi là uh, dân oan giả giả hiệu đó thì anh phản ứng với cái lời nói của Hoàng Duy Hùng như thế nào à, thưa anh hai hôm nay chúng tôi ở ờ, dân oan hôm nay là ngày thứ ba dân oan Việt Nam chúng tôi cũng đang rất là là, là bức xúc về cái, cái chuyện là luật sư Hoàng Duy Hùng yeah. luật sư Hoàng Duy Hùng ở bên Mỹ yeah. Dạ. là vu khống cho chúng tôi là dân oan ở ngôi Thị Nhiệm là đi khắp khuê, khắp mướn cho cờ ba que yeah. Dạ. Tôi chúng tôi rất là rất là, là bức xúc và chúng tôi vừa rồi mỗi buổi đi biểu tình à, đi kêu oan cho đất cho nhà cho oan cho bản cho cho đòi công lý cho con lúc bị bắt lên xe hoặc là, là lúc bị dồn vào đầu đường là chúng tôi dân oan Việt Nam cũng đã phản đối luật sư Hoàng Duy Hùng vu khống cho dân oan Việt Nam và yêu cầu luật sư Hoàng Duy Hùng nếu dám về tận số một ngô thị nghiệp Hà Đông, Hà Nội để đối chất với với nhân dân oan Việt Nam chúng tôi hay không yeah. chắc chắn là nó không dám chắc chắn là nó không dám tôi khẳng định thế và chúng tôi phản đối luật sư Hoàng Duy Hùng đã vu cáo vu khống cho dân oan Việt Nam yeah một lời cũng không rất điều, rất xấu xa yeah. vì tôi nói đó là luật sư hoàng duy hùng chắc chắn là đảng viên đảng cộng sản việt nam yeah. đó là điều chắc chắn tôi dám khẳng định như thế dạ yeah, uh, bây giờ trở lại câu chuyện đó thưa chị bích đó chị thấy uh, người con của chị nuôi là đã lớn tuổi rồi thì ờ, từ hồi nhỏ tới lớn đó chị thấy uh, anh trưởng đó ảnh có làm cái điều gì mà chị có thể kể ra ba cái điều tốt anh trưởng làm không tìm ra những cái điều tốt mà anh trưởng làm không ba ờ, điều cháu thì cháu ờ, cháu cái anh trưởng là cháu từ bé là cháu rất ngoan rất ngoan và cháu chịu khó làm lắm yeah. Dạ. cháu chẳng có đi chơi, đi chơi bời với cả đâu cả cháu dạ. cứ ờ, đi học xong rồi là lại về làm cho mẹ thôi chứ không có đi chơi đi bời đi biết gì cả là bé là cháu cứ à, buổi nào nghỉ là cháu đi mò cua bắt ốc rồi là đi quét lá quét não là đi nấu cơm thời trước là nó khó khăn lắm yeah. Dạ. phải đi kiếm củi rồi là quét lá chứ cháu cũng không bảo là đi chơi chơi bời gì thế khi mà cháu không không, không cháu hết học cháu học hết cấp 2 thì bởi vì gia đình là không có tiền thì cháu có bà bá là công ty ờ, đại phát giám đốc thì là bảo cho cháu đi làm thôi thế là cháu gia đình khó khăn thì cháu cũng thích đi làm là để kiếm tiền nuôi sống gia đình thì cháu không có bảo là đi chơi bời hay là cháu nghiện hút gì thì cháu không không có những cái chuyện đấy cháu ở nhà là cháu ngoan ngoãn hàng xóm đấy không ai bảo là chê cháu một là lấy trộm lấy cắp hay là lấy cái gì của của ai bao giờ yeah. Dạ. mà cháu là các cô giáo nhà trường là cũng đều khen cháu là như thế nên mà hiện tại cháu đi tù thì các cô giáo cũng ờ, gửi tiền để cho cháu các cô oh. giáo cũng, ờ, cũng vẫn hỏi thăm đến cháu và và cũng ờ, cứ gửi lời là bảo cháu là cứ cố gắng lên giờ giờ đến con cháu đi học cũng thế vì là các cô cũng ờ, cố gắng họ động viên ờ, cháu như thế chứ, chứ gia đình với cháu cũng không có ờ, gọi là lang thang chơi bời nghiện hút như những mọi thanh niên khác cả yeah. là các cô giáo và mọi người là rất quan tâm đến cháu à. dạ bây giờ à, tôi muốn thêm cho yeah. cho vào dạ. cái này ừ. à, câu hỏi của anh Linh thì tôi đã hiểu rồi à, Nguyễn Văn Kiểu tôi thì tôi nhớ được hai cái rất là nhớ của Nguyễn Văn Kiểu Ờ, à, lần thứ nhất là ờ, hai em chơi trên robot yeah. thì thằng em lùi xuống ngã thì uh, em bị ngã xuống thì nôn thì anh là chạy ra ngoài đồng gọi bố thì bố đi bừa ruộng nó thì cháu nói mà mặt nó tái mét đi con bảo bố ơi cứu em yeah. em bị ngã tắc lắm yeah. bố đừng mắng em đó là đây là thứ nhất yeah. lần thứ hai nữa là một con chó nó bị đau yeah. tức là bị con chó hàng xóm nó cắn yeah. nó mang về nó lau chùi nó bị con chó nó lấy thì dầu dầu củ gà bôi xuống chó con chó bôi vào nó nóng nó cay mà nó sót <laughs> nó nó bảo là anh hẹn nhẹ mà em cũng kêu tôi nhìn con chó thế dạ. tôi thấy đó là một sự phản ờ, đối của động vật dạ. nhưng mà đó là bản chất của con người rất hiền dạ. từ bé thương thú vật ngoài ra anh còn nhớ thêm điều gì nữa không điều gì mà tốt mà mà anh anh trưởng đã làm không cũng cháu thì nó cũng biết hoàn cảnh nhà mình mình bố thì hay đau giờ này có tưởng đau có làm thời điểm bây giờ tôi luôn nói là nó hay đau lắm thì ờ, bởi vì cái việc nhà mà chị nó thì cái chị nó có một chị nữa nhưng mà nó là bản thân nó cũng là ờ, con trai nhưng mà rất là chịu khó yeah. Dạ. Ờ, nó không à, nghĩ gì đến ừ, ừ, ừ, theo bạn bè yeah. Dạ. à, đôi cùng trang lứa của nó mà nó tu trí vào nhà đi chăn trâu để làm việc nhà để giúp đỡ bố mẹ mẹ thì yếu mẹ nó một xưa yếu lắm yeah. Dạ. Ờ, bà nhà tôi là suốt ngày ốm thôi yeah. Dạ. về sau này khỏe tức là yếu lắm không làm gì được yeah. Dạ. người ta bảo là hậu sản sao đấy cũng yếu thì là sau này về sau này mình mình ổn mình có phải trước đây rất yếu con bé của mẹ rất là yếu không làm gì được của mình bố làm đâu thì uh, nó cũng rất là chăm chú vào công việc gia đình cùng với chị để mà phụ giúp bố mẹ trong cuộc nhà thưa thưa anh anh Trinh với chị Bích như thế này à, theo như TV biết được thì ờ, theo cái bản hiến pháp á thì nó nói rằng là à, một người mà chủ tịch nước á, mang danh là chủ tịch nước á, thì có cái điều đặc quyền đặc quyền là ân xá ân xá là tha tội cho bất cứ tù nhân nào thì dạ. anh anh Trinh biết điều đó phải không? Anh Trinh dạ. và chị biết biết điều đó phải không? Vậy thì bây giờ TV có một câu hỏi đó là nếu mà uh, anh anh anh chị có có một cái lời yêu cầu nào đối với một cái một cái lời nào để mà gửi đến chủ tịch nước không thưa anh chị sẵn ra qua cái cuộc phỏng vấn này dạ tôi cũng ờ, qua cuộc phỏng vấn này cũng uh, mong muốn là chủ tịch nước Việt Nam là ông Nguyễn Phú Trọng uh, hãy nhìn về tương lai của đất nước và, và, và của dân tộc hãy làm những điều tốt đẹp cho dân lành để lấy cái uh, đức cho muôn dân muốn lấy cái đức muôn dân là hiểu được lòng dân uh, tôi mong muốn ông ấy là phải xem xét thấu đáo vũ vụ án ờ, uh, oan của từ tù Nguyễn Văn Trưởng để uh, ờ, minh quan cho cháu và cũng như các cái vụ án oan khác ở trong nước như Hồ Chí Hải là vì uh, chủ tịch nước vừa nói là lấy dân làm gốc à, tất cả những cái, cái, cái à, quyền lợi đặt quyền lợi tôi mong muốn là đặt quyền lợi tổ quốc lên trên hết tổ quốc và nhân dân để là giường cột đấy là một giường cột quốc gia nếu tổ một lãnh lãnh tụ mà không lấy tổ quốc và nhân dân lên hàng đầu thì không thể không thể là, là để một quốc gia trường tồn được mà muốn quốc gia trường tồn là phải tổ quốc và nhân dân mà nhân dân là phải an dân an dân là phải biết làm cái việc gì thật tốt cho dân đó mới là an dân ví dụ như trường hợp của nguyễn văn trưởng, hồ chí ở lại là phải biết là sai là phải sửa để thả cho các cháu về để cho các cháu được toàn tụ gia đình chứ không cần sửa sai phải làm gì cả đó là minh chứng cho một vị nguyên thủ quốc gia đó quý anh chị em nghe thấy đó anh Trinh đã anh đưa cái đề nghị đến chủ tịch nước đó là phải xem là tổ quốc trên hết thì TV rất à, ờ, TV256 rất đồng ý với với anh Trinh như thế mà hôm nay đó ngày hôm nay đó khi mà anh Trinh đi đến tất cả những cái cơ quan hành chánh của ủy ban nhân dân nè trụ sở công an nè anh Trinh thấy cái cái cái biểu ngữ đầu tiên như thế nào anh Trinh có phải lần là đảng cộng sản quang vinh buôn năm không dạ. có anh có thấy điều đó không anh thấy có điều đó là đâu có coi trọng tổ quốc đảng cộng dạ. sản làm sao mà quang vinh hơn tổ quốc được à, à, anh có thể đồng ý với tv anh sáu điều đó không tổ quốc là trên hết chứ không phải là đảng cộng sản là trên hết thành ra dạ. sẵn ngày nay đây tv cũng yêu cầu các anh đó lấy bỏ cái biểu ngữ đảng cộng sản quang vinh muôn Nam đi hoặc là thay thế bằng một cái biểu ngữ tổ quốc việt nam quang vinh muôn Nam thì cái đó còn nghe được mấy các dạ. anh mà để mà đảng cộng sản quang vinh muôn năm là các anh ban tội phản quốc dạ. chỉ có đất nước ta chỉ có tổ quốc chỉ là một thôi không có thế nào mà dạ. đảng cộng sản quang vinh muôn năm mà treo trình hình ở ngay chỗ ủy ban nhân dân treo là trên cao nhất là các anh là những người phản quốc nói thẳng như vậy á sẵn, sẵn đây nghe vụ đó thì vì nóng rồi <laughs> các anh làm sai trái rồi à, thưa chị Bích chị dạ, có thưa Linh dạ. rồi dạ thưa Linh là cái đảng cộng sản Việt Nam nó cũng là một tổ chức xét sự thôi ừ. chứ không phải là trên tổ quốc đâu yeah. Dạ. theo tôi hiểu đấy yeah, dạ, đúng rồi. À, tất cả những cái tổ chức xét sự là giới tổ quốc hết toàn bộ vậy mà nó nói là phủ, vậy mà nó nói là nó là và nhân dân hai cái đó là hai cái thiêng liêng không thể chối cãi và không bắt bỏ còn những cái đảng là các cái tổ chức dân sự mà thôi Dạ sẵn đây TV muốn chia sẻ với điểm một cái quan điểm là, là kỳ lạ là mừng đảng rồi mừng xuân rồi mới mừng dân tộc. Yeah. Dạ làm sao mà đảng mà trước luôn cả mùa xuân nữa mùa xuân là do cái dạ. thượng đế mà bây giờ đảng là đứng trên thượng đế nó làm sao phải mừng đảng trước rồi mới đến mừng xuân rồi mới đến mừng mừng dân tộc một cái một cái kỳ lạ mình không hiểu nổi mấy ông đảng cộng sản ông cứ đưa ông lên là là hàng đầu rồi à, thưa thưa chị Bích chị có ý kiến gì với à, ông chủ tịch nước không à chủ tịch nước uh, Nguyễn Phú Trọng dạ, không ạ? Vâng. Dạ, thưa ông Minh ạ, à, tôi cũng muốn là đề nghị với ông chủ tịch nước là hãy quan tâm đến những vụ án oan yeah. Dạ. để tự cho các cháu để các cháu bây giờ đầu còn xanh tuổi còn trẻ yeah. Dạ. cháu còn về nuôi con các cháu yeah. Dạ. và phụ dưỡng bố mẹ già yeah. tương lai các cháu về sau này bây giờ cháu đã bị giam ba năm nay rồi giờ cháu 13 năm rồi. kinh hoàng mười ba năm tù quan mấy ông phải trả lời như thế này đâu ông Nguyễn Phú Trọng dạ, kính mong ông chủ tịch nước là anh quan tâm đến uh, nhân dân để mà cứu các uh, cháu khỏi cái oan này mà chỉ có chủ tịch nước thì mới cứu được còn chúng tôi thôi bây giờ ngoài ra đi kêu thì bây giờ chỉ một là chủ tịch nước là là là phê chuẩn đầy gửi xuống cấp dưới thì các cháu mới được mới khoan chứ không thì cứ như thế này thì các cháu lâu ngày các cháu lại ra mình sinh bệnh ra này chết chú trong tù mất nên là chỉ mong là chủ tịch nước hãy quan tâm đến các cháu để để cho các cháu được về tẩy oan cho các cháu các cháu được dạ. về để nuôi con các cháu đó. Dạ, yeah, TV256 ờ, mong rằng ờ, ông ờ, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng hãy lắng nghe tiếng nói của của người dân oan như thế này, của anh Nguyễn Trường Chinh và anh chị Nguyễn Thị Bích. Ông Nguyễn Phú Trọng ông phải lắng nghe tiếng nói của người dân. Ông là Chủ tịch nước, ông có cái trách nhiệm đó. Và sau này mà Nguyễn và Nguyễn Văn Trưởng mà có mệnh hệ nào đó, đó là trách nhiệm của ông. Ông sẽ cỡ trở thành một người kẻ thù, kẻ thù của nhân dân, kẻ thù những người mà bị oan sai như thế này. Trong khi đó, ông có quyền hạn, ông cứu sinh mạng của một người, ông chỉ cần một ký một cái giấy đập xá, nó đâu có nghĩa lý gì đâu. Nó hoàn toàn nó không có nghĩa lý gì mà mà ông cứu được một mạng người là nó to tát ghê ghê rợn lắm ghê lợn ông phải làm cái điều đó ông Nguyễn Phú Trọng trước khi mà ông rời khỏi cái chức vụ mà chủ tịch nước ông phải làm ơn cứu cho một mạng người mà ông biết rằng là người ta đã không có mặt ở hiện trường cách xa 40 km và người ta có bằng chứng như vậy ông phải ra tay ông ông ông ông chủ tịch nước còn không thì ông sẽ chịu trách nhiệm cái chết này cái thật đó ông phải chịu cái trách nhiệm ờ, cái, cái cái người mà tử tù như thế này ông không thể nào mà làm lơ được đâu ông chủ tịch nước tôi mong rằng những cán bộ nào mà làm việc dưới quyền của ông hãy gửi cái cái clip này đến ông chủ tịch Nguyễn Phú Trọng để ông hiểu rõ cái trách nhiệm của ông để mà đặc xá cho Nguyễn Văn Trưởng cho Hồ Duy Hải cho Lê Văn Mạnh những người mà tử tù oan như vậy mà TV đã từng đọc những cái bản án như vậy rồi và mình thấy cái sự mà oan ức trong đó thành ra đó ông phải làm ông Nguyễn Phú Trọng dạ yeah, uh, hiện giờ đó chúng ta đã nói là được uh, ờ, 50 phút rồi thưa uh, anh Trinh với chị Bích thì 50 phút qua ừ. thế thì trong vòng 50 phút nữa với uh, ờ, anh chị có muốn nói thêm gì để mà bào chữa cho uh, anh uh, Nguyễn Văn Trưởng không ạ? À? Dạ thưa uh, đài HPTV 256 uh, tôi mong muốn là là đảng chủ tịch nước đảng ông Nguyễn Phú Trọng là cố gắng và ra một cái ân sáng để cho tử tù các tử tù được trở về sớm thì con tôi hiện nay trong đó là bị thiền lâu ngày và teo một chân bị bệnh trĩ bệnh gan bệnh phổi bệnh khớp mà hiện nay trĩ của cháu là vừa rồi là chảy máu rất là nhiều nó gầy rạc đi chính công an là là là, là giam giữ là phải gọi điện về nhà là chúng tôi phải mua thuốc Ờ, mang xuống để gửi vào và gửi thuốc rất được hạn chế không được cho gửi nhiều ờ, cháu bệnh trí của cháu là chảy máu quá nhiều chảy mấy hàng hàng hàng uh, hơn chục ngày uh, người gầy rạc luôn thành thử là mong muốn là được chủ tịch nước cứu xét để cháu sớm sớm về nhà với những gia đình để giúp với bố mẹ chăm em nó em nó là nguyễn tập đoàn bị án oan hai năm tù về mới làm khôi phục kinh tế được mấy năm thì lại bị ung thư hiện nay cắt hết xương cái tay bả vai hiện nay cháu ở nhà uh, cố gắng đi vừa rồi bị tái phát lại một phổi thì uh, nó về nhà không không làm gì được thì tái phát vừa rồi là ngày mùng 10 tháng 12 vừa rồi mới ra viện thậm chí là uh, anh nói giờ nó không đi thăm được mà trưởng ở trong tù lo cho anh à, lo, lo cho em mà em ở ngoài thì cũng sắp chết rồi cũng bệnh tật rồi mà lại lo cho anh cứ hai anh em cứ lo cho nhau nhưng mà em thì giờ không biết thăm anh được rồi phải ở nhà không đi được giờ cụt một tay cắt cả bà vai rồi không làm ăn gì được nữa hoàn cảnh chúng tôi rất là cơ cực mong cộng đồng uh, mọi người trên toàn thế giới mong đài HTV256 cố gắng quảng bá cứu giúp từ tù Nguyễn Văn Trường sớm được trở về và cứu giúp những tự tù khác như Hồ Chí Hải, Lê Văn Mạnh và hàng trăm tử tù khác, hàng trăm án oan khác là sớm được là minh oan để trở về với gia đình, với cộng đồng. Tôi xin trân trọng cảm ơn ạ. Dạ, cảm ơn à, anh Trinh. Ngoài ra chị chị Bích à, có muốn thêm lời nào nữa không ạ? À? Gửi đến quý cộng đồng quốc tế, quý ông chủ tịch nước gọi là Nguyễn Phú Trọng chị có một ý kiến gì không chị có ý kiến là nhờ nhờ ông là ấy giúp gia đình như tôi là bây giờ thằng em là nó bị bệnh nó muốn anh nó về nó bởi vì nó không biết là sống chuyện thế nào là gì muốn anh được về đây là tôi gia đình nhà anh em một hồi hương về nói chuyện với nhau ở cách xa nó ăn chục năm nay rồi thế là nó chỉ muốn anh nó về thôi anh vừa nó không biết anh về nếu được giờ ông giờ lý thuốc để cho anh nó đừng về như anh yên mới được bất tục với nhau giờ ông chủ tịch ờ, ờ, nước anh cứu ờ, giúp các con tôi rồi các con tôi được đoàn tụ thì những ngày sống còn lại của các trọng đoàn trọng đoàn như tôi đã bị thương rồi sống chết ngày là chúng tôi không được biết giờ chỉ ngày bị thoáng thôi rồi chạy một hồi rồi nó mong anh nó về lắm chỉ muốn anh em nó tận tụ với nhau anh thì nói cho em thì em thì nói nói cho anh rồi chồng biết là như nào thế là mong cái nghĩa gửi tới ông chủ tịch nước đỡ nó thả nó trường được về đoàn tụ gia đình cùng em là biết trọng đoàn em bị ung thư rồi sống ngày sống tháng cái chồng biết làm sao nữa thật là một cái chế độ rất là khốn nạn người anh đi rồi là minh oan cho người em lại bị đánh đập tra tấn tàn nhẫn rồi bỏ tù hai năm tù Bà cái chế độ gì mà lưu manh như vậy hai năm tù rồi bây giờ để bị bị bị ung thư xương nữa bị tàn tật nữa làm gây ra cả một cái gia đình gọi là tan nát hết rồi cháu thì ờ, có hai con nhỏ nữa giờ làm được hai đứa con bé cháu đi học mẫu giáo và lớp một nên là rất định sớm ờ, hoàn cảnh khó khăn nên chỉ mong anh cháu được về để để nuôi dưỡng ạ Chà, dạ, cái lời chót của TV56 là thấy chuyện rất là bất nhẫn là cái đất nước này phải thay đổi thưa Nguyễn Phú Trọng TV nói tiếng mà thương Nguyễn Phú Trọng là phải hiểu đó là cái cái lời mà TV thương Nguyễn Phú Trọng đó là ông phải thay đổi chứ không phải là cái đất nước này đó lại là ông ông gắn quy chương cho những người tàn sát dân giống như cái trường hợp của ờ, Lê Đình Kình đó ông gắn huy chương cho những cái chiến sĩ mà người ta chết rồi đó. làm cái gì đâu có người người người người lính nào mà đi giết dân đâu mà được gắn huy chương đâu cái công trạng là để cho dành cho đánh những những kẻ mà nó xâm lăng cái đất nước mình thì ông gắn huy chương thì còn được những cái kẻ mà nó hại dân hại nước như vậy nó bắn vào cuộc kình như vậy mà người dân người ta đâu có cái gì đâu mà bắn người ta như vậy mà các ông lại đem gắn huy chương huy chương anh Trinh có thấy điều đó không là điều sai trái không yeah. Dạ. Nguyễn Phú Trọng gắn huy chương cho ba chiến sĩ gì đó thăng cấp bậc lên là là là, là thượng thượng tá thì lên đại tá rồi Ờ, trung quý trên đại quý thượng quý lên đại quý vậy đó cái trường hợp đó mình mình nghĩ rằng những cái lời mà mà à, của anh chị mà muốn gửi đến Nguyễn Phú Trọng đó chắc là vô ích thôi những kẻ họ hoàn toàn họ không có lương tâm của một con người thành ra đó họ mới gắn huy chương cho những người chiến sĩ mà hại dân hại nước như vậy Thí Vi không tin rằng là những lời mà của anh chị mà nói mà ông Nguyễn Phú Trọng ông nghe mà ông ông đặt bút ông ký mà ân xá những cái kẻ nó gây tội ác và nó cứ tiếp tục gây tội ác với toàn dân thôi tôi không tin điều đó đâu thôi à, anh anh chị có muốn nói thêm gì điều gì nữa không bây giờ hiện tại là 58 mươi 36 giây rồi anh ờ, nói có thể một hai phút nữa đi đặng cho mình thỏa dạ. cái lòng mình thưa đài CHTV 256 rồi tôi thì ờ, à, không cũng đã về về về mã loan cũng không hiểu thì các cái tài liệu thì các uh, quý vị đã hiểu rõ rồi thì tôi cũng không muốn nói được thêm tôi chỉ mong rằng uh, tôi xin gửi đến uh, tất cả ờ, cô bác anh chị em uh, trên cộng đồng uh, mạng của toàn thế giới và lời cảm ơn trân trọng nhất và mong rằng uh, qua vụ án oan này uh, cộng đồng hãy uh, lên tiếng uh, trợ giúp cho dân oan Việt Nam của chúng tôi và tử tù Nguyễn Văn Trưởng Hồ Chí Hải Lê Văn Mạnh nói riêng sớm uh, được trở về đoàn tụ với gia đình để bớt đi những đau thương mất mát mà các gia đình tử tù đã phải gánh chịu 13, 10, 13, 15, 13 và 12 năm của ba gia đình trong thời gian qua. Tôi xin trân trọng cảm ơn và xin đài uh, TV th 2 đã cùng uh, cô bác anh chị em nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui trong cuộc sống. Xin dạ, cảm ơn. Dạ, một lần chót xin ờ, anh ờ, trinh cho quý anh chị em ờ, số điện thoại của anh để nhiều nhiều người đó có thể họ gọi, họ liên lạc để họ hỏi hỏi thăm nhiều cái chi tiết. À, xin anh cho dạ. số điện thoại ạ. À. Dạ, số điện thoại của tôi là Nguyễn Trường Trinh 0326 627 673 Tôi xin đọc lại 0326 627 673 còn nick của tôi lên Facebook là Nguyễn Trường Trinh y chang danh tính luôn là tôi đeo kính ngồi thế này luôn nick là Nguyễn Trường Trinh Dạ, yeah, TVN6 cảm ơn ờ, quý khán thính giả đã lắng nghe cái cuộc phỏng vấn đặc biệt này và TV xin ờ, kính chào quý vị ạ. Dạ. Yeah. 朋友们